ngụ tại. Hôm nay là ngày, tháng, năm, tên chủ con thành tấm sửa biển hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính lễ, kim niên đương na cai thế tế chiết tôn thần. Ngày bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngày đâm trù tư mệnh tấu phủ thần quân, ngày bản gia thủ địa long mạch tôn thần, các ngày ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần